điểm màu 林朝华。 两猫。 vai chầu quẩy gánh trong cuồng đền tuần quán châu à và văn này à lúc lại em mà rời cho à ngồi trên à, sườn núi à. gạo người hằng bé bay giọng man châu á nói ra tiếng là mượn, châu phan tiếng kinh nhà châu thổ man à mường lục châu quan hóa lưu lượng lưu ý lộ chầu bà dung chơi khắp à, cảnh ngô treo bẻ máy, khoan dô lại à, về cho bà dung chơi à, ngàn mai ngàn là mẹ ngàn răng hòa vào giá chơi là bời thành văn này à lúc lại em mà rời à, cho à ngồi trên sườn châu thổ man à, mường lục châu quan hóa cầm treo bẻ máy. cành lâm son quán

Thank you.